Ví dụ một của thầy là viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử. A này, tập hợp các số tự nhiên không vượt có năm em tập trung cho thầy nhá. Thầy có ví dụ một này. câu A này. Là tập hợp các số tự nhiên không vượt qua năm thì thầy gọi A là tập hợp các số tự nhiên các số tự nhiên không vượt quá 5 Các em nhớ nhá Thầy gọi A là tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 5 Em nhớ này Tên tập hợp phải là những chữ cái in hoa Cho nên thầy gọi A là tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 5 Vậy thầy sẽ liệt kê các phần tử của tập hợp A bằng các số tự nhiên là bắt đầu từ 0 và không vượt quá 5 tức là nó có thể bằng 5 đây thì có 0 này chấm phẩy 1 này chấm phẩy 2 này 3 này 4 và 5 được chưa sau khi thầy đã liệt kê được tất cả phần tử của tập hợp A rồi